Alo Sau đây xin giải bài Theo tâm trạng Vì trái tim Yêu đương của anh Biết, biết rằng mình cũng yêu em Thời gian ấy biết bao kỷ niệm yêu em anh vẫn lưu lấy người đã năm thoát bao nhiêu buồn vui hồi đó anh vẫn yêu đắm say chuyện tình ta vẫn nuôi giấc mộng đôi khi lòng nhớ nhung được nhiều hỏi rằng đến bao giờ gặp nhau chỉ vì lòng lưu luyến tim anh muốn yêu người anh đâu hay trái tim em khổ đau suy tư bao tháng ngày đau thức suốt mấy đêm dài tương tư nhiều lắm biết ra sao ngày kia chỉ vì lòng thương nhớ tim anh muốn ôm nàng anh đâu hay sống quên theo thời gian đủ quá vẫn yêu nàng mà động sang vẫn yêu nàng cho tim anh một lần say đắm tháng năm nắm tay nàng dừng cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe quan tâm kính chúc các bạn một ngày luôn sức khỏe dồi dào an lành vui tươi ừ, gặp nhiều may mắn Xin chào và hẹn gặp lại tâm sự kế tiếp